có cao tầng cùng chia ta chua lên hào can đồ, lo chỉ mua đồ, rồng gạo lý có kia lý. Mẹ làm mua tu nên gì luôn chả có yuan gì tu thảm bao ly con giờ của tao có tổ lô trẻ cùng vô hoa chị bù cờ bóng qua mùa ly cha có vua rong gấu tam bảo ly có na cha có vua rong gấu lúa ly có na là của tao có mềm lòng xưa luôn che ku yo hoa lu kom ta ku tia ne chả có yuan chỉ tu tàng bao ly có do cụ tao có tu ru trẻ cùng yo hoa chỉ bù cờ bóng qua mùa ly chả có yuan trong gấu tam bao ly có na chả có yuan trong gấu cụ tao ua ca mềm lòng xia lu chê cụ yo hoa lu có mù ta cụ tiền nè